Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 21 tháng 4 năm 2021, tức ngày 10 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thìn, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thìn hôm nay là tân tỵ, đinh tỵ. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. 1. Tử vi tuổi tý. Xem tử vi tuổi tý ngày thứ tư này, tuổi tý đang có nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc trong tay, May mắn đến gần, con giáp này hãy nhìn ngay xung quanh mình, bạn cũng có thể thấy được tình yêu ở rất gần. Có thể trước đó bạn còn không nhận ra được tình cảm của đối phương nhưng hôm nay, nhờ quý nhân tam hội dẫn dắt nên bản mệnh sẽ hiểu được những nỗi niềm thầm kín mà người ấy gửi trao qua từng hành động. Thiên tài nhập mệnh, cơ hội để kiếm tiền cũng ở ngay trước mắt. Trong ngày thứ tư này nếu bản mệnh không muốn đánh mất đi cơ hội may mắn, tài lộc thì hãy cố gắng nhiều hơn nữa, và từ đó giúp bạn kiếm được thêm thu nhập. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tuổi Sửu trong ngày thứ tư này cảm thấy thật may mắn khi có chỗ dựa tình cảm, có một nơi để mình hướng về lúc thấy trong lòng trống tranh, trống vắng. Sửu hợi tương hội, bạn hãy thoải mái nói lên tiếng lòng mình nhé. Tỷ kiến xuất hiện nhắc nhở người tuổi Sửu cần bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, đừng quá nóng vội mà khiến cho chính bản thân gặp phải rắc rối. Cơ hội ngay trước mắt đó, nhưng nguy hiểm cũng cận kề, trong ngày hôm nay, tuổi Sửu có nguy cơ mất tiền hao của khi cứ một mình một ý chẳng chịu nghe theo ai, bất chấp những lời khuyên can của mọi người mà làm theo điều mình cho là đúng. Chỉ tới cuối cùng bạn mới hối hận mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần, Người tuổi dần đang sở hữu niềm hạnh phúc lớn lao, bạn thậm chí còn cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian này. Con giáp này chẳng thể nào giấu được niềm vui trong đáy mắt, hợi dần lâm nhị hợp, đây là cơ hội tốt để nhân duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, tình cảm thăng hoa. Nếu như bản mệnh thầm thương trộm nhớ ai thì hãy bày tỏ tình cảm ngay với đối phương, đừng để hạnh phúc vụt qua tay. Với những người tuổi dần còn độc thân thì hãy mở rộng các mối quan hệ xã giao, đừng để bản thân trốn mãi giữa bốn bức tường. Bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn chờ đợi mình ở ngay phía trước đây thôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hợi mão bán hợp, người tuổi mão trong ngày thứ tư này cảm thấy mình đang có chút cảm tình với đối phương và tình cảm ấy đang lớn dần theo năm tháng. Bạn có thể sẽ chuẩn bị hành động để biến chút cảm tình đó thành tình yêu. Các cặp đôi thì dần tìm lại được cảm giác của những buổi ban đầu. Sự xa cách trước đó khiến cho các bạn càng thêm quý trọng thời gian được ở bên nhau. Bạn sẵn sàng bỏ hết thời gian chủ nhật này để ở bên người ấy, Thiên quan nhập mệnh, con giáp này cần thận trọng kẻo bị tiểu nhân quấy phá, cản trở cuộc sống của mình, khiến cho tiền bạc trong tay tan biến trong chớp mắt vì bị kẻ xấu bụng kia lừa gạt. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn. Người tuổi thìn đang gặp phải họa phá tài do kiếp tài gây ra. Con giáp này cần phải tiết kiệm hơn chút đi, bạn đang tốn quá nhiều tiền cho những thứ không thực sự cần thiết, Người tuổi thìn cần hiểu rằng tình hình kinh tế vẫn đang rất khó khăn, có thể có lúc kiếm tiền dễ dàng nhưng cũng có lúc dù bạn cố gắng đến đâu thì tiền cũng chẳng về tay, hãy cẩn trọng để đề phòng trong tương lai. Thủy khắc với thổ, có thể bạn đang hiểu lầm ý tốt của đối phương. Người ta không hề muốn kiểm soát bạn quá mức đâu mà chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho bạn mà thôi. Đừng nổi cáo mà làm mọi chuyện xấu đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Hợi tị tương xung, người tuổi tị đang cảm thấy bế tắc vì không tìm thấy được người mình thương yêu. Cảm xúc của bạn vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, nhưng người bạn thầm thương thì đã đi quá xa rồi. Trong ngày thứ tư này bản mệnh cần nhanh chóng tỉnh ngộ lại đi thôi. Bạn phải sống cho thực tại, sống cho tương lai. Vốn dĩ chẳng ai đứng mãi một chỗ chờ đợi ai, người ấy đã cất bước đi tiếp, sao bạn còn cứ nán lại làm chi? Với các cặp đôi, mâu thuẫn có thể nảy sinh bất cứ lúc nào khi mà đôi bên không chịu hiểu và thông cảm cho nhau ai cũng có những lúc mắc sai lầm, thay vì tức giận thì hãy bình tĩnh để chỉ ra cái sai cho đối phương nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, sửu. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ đang gặp phải nhiều khúc mắc trong quan hệ gia đình. Thủy và hỏa bất dung, bản mệnh không thể nào dung hòa được cái tôi cá nhân cùng với những người khác trong gia đình. Bạn cần phải bình tĩnh, để mình bình tâm lại chứ đừng tranh cãi với mọi người chỉ vì quan điểm khác biệt, Vốn dĩ thì ai cũng có quan điểm riêng, chớ vì thế mà làm cho tình thân bị dạn nứt bạn nhé. Người độc thân tuổi ngọ không cần phải cố gắng quá sức trong việc tìm kiếm tình yêu. Khi mà bản thân bạn chưa hề sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới thì e rằng những nỗ lực hiện tại cũng chẳng thể nào thành công. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, Mùi hợi bán hợp, người tuổi mùi hôm nay có thể gặp được quý nhân xe duyên dẫn lối, giúp mình tìm được một nữ yêu thương quý nhân sẽ khiến bạn thực sự tỏa sáng giữa đám đông bởi sức hút của chính mình. Con giáp này nếu đã có đôi có cặp thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Sự mệt mỏi sau sức ép của công việc có thể khiến bạn cảm thấy nản lòng nhưng hãy nhớ rằng mình luôn có chỗ dựa vững chắc phía sau. Tỷ kiến xuất hiện, sự cố chấp có thể khiến cho người tuổi mùi mắc phải sai lầm và phải trả giá khá đắt. Con giáp này đi lầm đường lạc lối, chẳng hề quan tâm đến những lời khuyên can của những người xung quanh. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân đang ở trong giai đoạn khó khăn khi mà tình cảm trông tranh, không có gì vững chắc để bạn thấy rằng mình có một chỗ dựa nơi hậu phương. Người tuổi thân có thể đang qua tự ti, không tin vào sức hấp dẫn của chính bản thân mình nên khi đối phương tỏ ý muốn tiến tới tìm hiểu thì bạn lại tự tụt vào trong lớp vỏ ốc, không dám theo đuổi tình yêu. Các cặp vợ chồng dễ tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, có thể giữa hai bạn đang có khúc mắc gì đó chưa được giải quyết nên chỉ một cơn gió nhỏ cũng khiến cho đám lửa bùng cháy mạnh. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu tiền bạc chẳng cần phải lo lắng, ít nhất là trong ngày hôm nay. Đây là sự may mắn mà không phải ai cũng có được, con giáp này thật sự khiến nhiều người ganh tị. Thực thần sẽ mang tới cho người tuổi dậu nhiều cơ hội để kiếm tiền trong ngày thứ tư này, bạn có thể cần phải cố gắng để nắm bắt thời cơ, chứ nên để mình lơ đãng mà tiền bạc trượt qua tay nhé. Kim sinh xuất cho Thủy, dù may mắn về tài lộc nhưng con giáp này lại kém may về tình cảm. Người ấy không hiểu cho những nỗi vất vả mà bạn đang gánh trên vai, còn trách cứ bạn vì không dành đủ thời gian cho người ấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất, Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp, hôm nay kiếp tài ghé ngang, khiến cho tài lộc trong túi của người tuổi tuất tiêu biến nhanh chóng. Thói quen mua sắm thiếu kiểm soát sẽ khiến cho bạn nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua trong khi bản thân không thực sự cần. Những món đồ không mấy cần thiết ấy chẳng những làm bạn hao tổn tiền bạc mà còn chiếm nhiều không gian trong nhà nữa. Tuổi tuất hãy chấn chỉnh lại bản thân, thay đổi những thói quen xấu ấy ngay đi nhé. Thủy thổ mâu thuẫn với nhau cảnh báo về những dạn nứt trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Dù con giáp này không muốn phải nói nặng lời nhưng có những lúc bạn chẳng kiểm soát được lời nói của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Tuổi hợi mong muốn mọi người hiểu được mình nhưng tự bạn lại đóng cửa trái tim, không chịu chia sẻ, tâm sự những điều mình đang suy nghĩ, lo lắng với bất cứ ai, dù mọi người vẫn quan tâm đến bạn. Hợi hợi tự hình, có thể những chuyện đã từng xảy ra khiến cho bản mệnh sợ rằng một lần nữa mình lại chịu tổn thương, sự mâu thuẫn diễn ra trong chính nội tâm của những chú heo, bạn dằn vặt không biết nên làm thế nào. Người tuổi hợi cần phải tự tin hơn với chính bản thân mình. Đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bạn cần phải chấp nhận rằng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành với nhau, cứ suy nghĩ lạc quan lên là được. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Mùi, Tý,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 Thank you. Thank you.